Chào mừng các bác quay lại kênh Người Lao động Hoan Nở của mình nha Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người cách xử lý nhạc qua DecoBook AirPods và USB một cách đơn giản nhất Đây là cái giao diện à, của phần mềm DecoBook này Mình vào cái phần à, mình không chọn cái cái, cái, cái phần mà có hai cái like mình mình chọn cái phần à, airport này nhé thì nó sẽ có cái giao diện như này mà cái này sẽ cần lập tài khoản là không cần phải key khủng gì mình vẫn có thể à, xử lý được vào cái playlist này chọn mình lập như folder Đấy, mình đặt là Trịnh Trung đi trong cái folder này mình có thể chia nhỏ thành nhiều cái ờ, folder nhỏ hơn khác nhau ví dụ như mình đặt 1, 2, 3 tùy mình Đấy, mình đánh credit new playlist mình nó cộng này chọn là một đi thêm cái nữa là hai nôm na thế mình có thể chọn đến ờ, bao nhiêu tùy thích vì nhạc ờ, của anh em có thể có nhiều mình chọn để nó dễ nhớ ấn vào cái file ở trên này mình import nhạc ở trong ổ cứng máy tính của mình vào nhé import folder cả folder và import check và từng check được nếu mình à, máy tính mình để nhạc của nào mình à, lấy ổ đấy thôi mình ổ à, D mình em có vào sau khi mình import thì nó sẽ phần bên cái phần collection mình này nó sẽ ra này đấy, sẽ xử lý như thế từ đây mình có thể gấp thẳng vào vào cái cái playlist mà mình vừa mới tạo ấy ví dụ như là một hai hay là vào cái nào đấy là tùy mình mình có thể gấp thẳng vào đây thì còn một cách đơn giản là mình vào thẳng cái ổ cứng của mình ấy mình gắp thẳng vào mình gắp tạm mấy bài nhé kéo thẳng vào Đấy, vừa xong mình kéo vào cái folder 2 sau khi nó phân tích thì nó sẽ như này còn nếu chưa phân tích thì nó sẽ chạy nó chạy bao giờ nó có sóng này nó sẽ xong là mình ghép vào cái folder 2 cái, cái hai cái mục 2 trong folder Trịnh Trung đấy bây giờ mình sẽ import nó vào cái USB của mình USB của mình đây là cái ổ F là Kingston mình sẽ sẽ import nó ra thì tất cả cái mà mình vừa mới nhặt vào cái cái folder 2 nó sẽ sang cái cái ờ, cái ờ, USB của mình tức là cái, em ổ ép ấy đây ở đây cái cái, cái driver là cái kinh tần này, là cái USB của mình ấy. Đấy. ấn vào nó ra đấy trong playlist là sẽ có cái uh, mục 2 là mình vừa với AirPods nó, nó qua ấy. nó có nhiều cách nhưng mình thấy cách này là nhanh nhất và đơn giản nhất dễ làm không màu mè đây cái phần cài đặt của nó này do mình đặt thôi mình vào cái bánh răng này setting này blue là một màu đơn này rgb nó có mấy màu do mình đặt những cái cài đặt này nhá khi mà mình uh, cài đặt xong nó sẽ sang cái USB của mình đấy sang USB của mình mà mình cắm vào bất kỳ cái thiết bị à, XDJ hay là CDJ nào à, cái đời cao cái đời mà có xử lý container book ấy ở trên của Pioneer ấy thì nó, nó đều nhớ mình phải nhớ apply nó vào nhé mấy cái ở trên như cái ờ, edge lock với cả cái, cái net lock ấy, thì mình sẽ đặt là lock lock tại vì ví dụ có những cái bài một cái kênh đang chạy mình loát cái bài khác lên mà nó lại vẫn chạy tiếp là rất là nguy hiểm mình lock lại loát cái bài khác lên ở cái kênh đang chạy nó sẽ không không không lên được nhiều lúc cũng nhầm ấy nên mình cứ lốc rồi rồi ấn ấn ấn ly lên cái đây là cái cài đặt của mình các bác phải có những cái set setting khác cái analyze cái kích vào cái bpm và cái cái key cái key là cái phân tích hợp âm của bài hát này khác để Norman để nó trung bình được <coughs> đấy vừa xong nói cái lốc mình quên mình nhấn lại ấn cái lốc mình khóa lại lắp cái bài khác lên với cái bài đang chạy nó sẽ không lên trên đây là mình giới thiệu về cách ờ, xử lý qua EcoBook để cóp nhạc USB cho anh em sử dụng trên các thiết bị của Pioneer. Cảm ơn mọi người.